phòng làm có phòng trọ kinh doanh các phép với uh, cũng làm môi giới bất động sản ờ, gì vậy ta ừ làm ở quận mấy lai rai vậy thôi <laughs> lai rai là thấy nhiều á ở quận uh, bình tân anh nhà mình ở đó luôn hả bình tân luôn khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới uh, hôn nhân được cái chuyện uh, hướng tới thì uh, nghĩa là mình có thể là tuổi thì cũng lớn rồi thì thời gian tìm hiểu 6 tháng thì nó là chín mùi ý anh như vậy thì theo em sao dạ thì 6 tháng tới năm là ok Mời em trai giới thiệu về mình Mình tên là Nguyễn Đình Úc Sinh năm 1976 à. À, Nguyên quán Sài Gòn à, Kinh doanh à, tự do Nói chung là làm phòng làm có phòng trọ Kinh doanh sắt thép Với à, cũng làm môi giới bất động sản Ờ, à, nhiều vậy ta Ừ Làm ở quận mấy? Lai rai vậy thôi <laughs> Lai rai mà thấy nhiều á Ở quận à, Bình Tân anh Nhà mình ở đó luôn hả? Bình Tân luôn Mình đang ở với ai? Một mình Ở một mình Tại vì con út mà con út ở mình không ở với ba mẹ hả dạ ba mẹ mất rồi à xin lỗi bây giờ xin mời nhà gái dạ mình giới thiệu với mình ạ dạ à, xin chào anh quyền linh à, chào chị ngọc lan chào à, anh minh bạn trai bên kia dạ em tên là nguyễn thị hồng phương à, em à, thì quê tiền giang hiện tại thì à, em sống và làm việc ở hồ chí minh ủa mà bạn ba, bao nhiêu tuổi à dạ em 36 tuổi rồi bây giờ mình nói một chút xíu về ưu điểm của, điểm của mình đi nhà gái nói trước đi dạ ưu điểm của em á thì à, em là sale em là nhân viên kinh doanh nên thì em à, hơi bị lanh rồi à, khuyết điểm của em hả thì em nấu ăn không ngon lắm <laughs> thật ra nấu ăn không ngon thì nó cũng phải là khuyết điểm mà hình như nó là tình hình chung <laughs> nấu ăn không ngon không sao trơn quan trọng là mình nấu ăn có tâm là được rồi đúng rồi rồi mời nhà trai ưu điểm khuyết điểm của mình cho bà nhà gái nghe đi em khuyết điểm thì ờ, nói chung là nấu ăn thì cũng không biết nấu <laughs> hai người về nấu ăn cơm tiệm được rồi ha ưu điểm thì ờ, thoải mái vui vẻ uh, hòa đồng với mọi người thích uh, ca hát gì đó rồi du lịch kinh doanh thì cũng chịu khó làm ăn buôn bán còn nhược điểm thì uh, tấm tình thì nói chung là cũng hơi uh, À, có hơi <laughs> hơi cộng chút cọc, <laughs> cọc, cọc, cọc là cọc cỡ nào lúc đó là phải kiềm chế thì về thì nói với nhau nói chung ừ. là dạ vợ chồng là phải biết chia sẻ ừ. với nhau quan trọng là cái yếu tố là chia sẻ đúng rồi chứ cặp quá đập nhà chén đập nồi đập người ta nó mệt lắm đó nha à, tốn tiền rồi tốn tiền thêm đúng không <laughs> mình à, có mấy mối tình rồi em thì nói chung là cũng uh, gian dở gian dở rồi dạ, dạ, có hai đứa con hai đứa con con lớn là mấy tuổi con lớn là học lớp 9 là 14 14 tuổi 14 con trai con gái hai đứa con gái hai đứa con gái dạ. rồi hai con gái đang ở với ai ở với bên ờ, ở bên mẹ à, bên mẹ bên mẹ rồi bây giờ là mình mỗi tháng mình có chu cấp gì cho con không dạ đúng rồi ừ. thì trách nhiệm làm cha là phải uh, hết duyên thì uh, cũng như là hai vợ chồng vẫn là tình bạn với nhau chu ừ. cấp là trách nhiệm là phải chu cấp đầy đủ cho con rồi tốt đường tình duyên bên đây vậy đó dạ rõ ràng mạch lạc đã nghe ạ à. ừ. rồi bây giờ mình tới đường tình duyên của mình nè dạ thì em cũng lập gia đình rồi thì um, bây giờ thì hiện tại độc thân thì em có một bé trai 4 tuổi đang sống chung với em hiện tại ở sài gòn thì em sống chung với anh chị của em à, em ơi em nhà gái à. mình chia tay với ông xã lâu chưa dạ cũng hơn 2 năm rồi anh hơn 2 năm dạ. bên mình chia tay lâu chưa em 5 năm anh 5 năm thôi bây giờ các bạn cũng đã dở dang lần đò rồi các bạn có thể hiểu hơn các bạn có thể gọi là có những cái kinh nghiệm hơn trong cái đường tình duyên đó à, mình cảm giác mình sai cái gì nói để chi để chúng ta có thể sửa cái sai đó cho cái cuộc hôn nhân sau này thì cái sai của em là lúc trước là cũng hơi cũng có hơi cọc cái đó rồi nhiều khi nhiều khi nó bộc phát không có đúng thời điểm ừ. rồi thì sau này thì cái chuyện là vợ chồng nó nó hết duyên anh ừ. đó, thì nói đơn giản thôi còn cái chuyện mà cờ bạc rượu chè là không có nếu có thì không thể nào mà giữ có tài sản ngày hôm nay mình có rút ra được cái bài học đó là do cái tính mình một phần trong cái chuyện độ hôn nhân của do mình cọc mình có giảm cái đó chưa mình bớt cái đó hay mình bỏ luôn chưa dạ có anh nhưng mà có được bao nhiêu phần trăm rồi khoảng ờ, ờ, bảy mươi phần trăm còn 30 đúng không từ rồi Ba mươi từ đây tới lúc mà mình tìm được người yêu mình phải bỏ hết nha dạ ok anh nghe bên kia cọc quá mình sợ không dạ cũng có chị bớt 70 phần trăm rồi mình sẽ không có kiềm chế được lúc mình nóng giận thì sẽ gây ra có những cái chuyện xảy ra rồi thì mình không rút lại được nữa đúng rồi có những câu nói trong lúc chúng ta nóng giận trong lúc chúng ta đang cảm xúc á sau này nhìn lại hối hận lắm bây giờ nè tiêu chí bạn trai của mình là như thế nào mà mình nói ờ, cái mình đánh nhanh rút gọn qua bên kia coi liền cao nghiêm cao hơn hả để qua coi có Ủa, cao cao nhiêu vậy à mét sáu trở lên bên đây cao lắm đó nha em chào nước chào dạ, chào chị bên đó yêu cầu là mét sáu lăm trở lên á anh út cao nhiêu chuyện nhỏ mét bảy mươi lăm đó thật ra là thấy là cao rồi mà phải hỏi cho cụ thể để coi bên đây có chịu không dạ rồi gì nữa tiêu chí đầu tiên là ok đó phải vui vẻ hoạt bát chị không có gia trưởng dạ bên đây có vui vẻ không anh út ơi mình vui vẻ không dạ vui vui chứ dạ bên đây vui vẻ Là buôn bán mà bất động sản này kia đó, đó vui, vui đó. đó ừ đó rồi vui gì đó. nữa anh người à tròn trịa xíu nha chị bên đó ốm tôi mới nú rồi tôi coi rồi rồi dạ, bên đây rồi tướng, rồi á tướng ngon á tướng này vừa phong trần lắm á tướng này thật ra tướng đàn ông về là đủ á ừ, tướng là kiểu như là quá. phong trần giống như là mấy anh kiếm hiệp hồi xưa vậy đó kiểu vậy đó chứ Đúng không rồi. có tròn tròn là đây tròn nè đây ai tròn tôi tôi nói vậy đó tự hiểu người ta múp mít thôi em thích anh um, à, um, anh nói thường có tập thể thao giống như thường ví dụ trong hết giờ làm em phải đi chạy xe đạp hoặc là tập môn thể thao cầu lông hay gì đó em thích dạ rồi bên đây mình có chơi thể thao mình dạ có môn gì gym à, đi bộ tập nói chung là tập gym nói chung là có có, có ờ, thể, thể thao mỗi ngày đúng không rồi hợp lý rồi mình muốn một người yêu lý tưởng một người vợ tương lai thế nào út em thì à, đơn giản thôi một người vợ thì à, biết à, thứ nhất là em cần một người vợ hiền ừ, hiền rồi à, biết lo cho gia đình được không gái dạ được rồi ok em gái đi với em gái dạ em đi với chú chú trẻ quá ha chào chú À, xin chào uh, ờ, MC ờ, Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Chú cũng uh, nói với lại hai cháu thì mỗi bên muốn đá gian dở một lần rồi đó thì bây giờ chú muốn là hai cháu nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn và biết uh, chia sẻ nhiều hơn. cái là bạn trai của cháu bên đây á, theo chú đánh giá là cũng phong trần lắm, cũng tình trải lắm đấy, cũng cứng cáp. Nói chung là chú ok. Ok. Dạ. Chú chịu hả chú ha? Rồi bây giờ mình đến với gia đình của anh nè, anh đi với ai? Dạ, đi với à, chị em Dạ Chị ruột hả? Chị ruột à, dạ, Chào, chào chị. chị Dạ chào MC Điền Linh, chào MC Ngọc Lan dạ. Và chào tất cả khán giả có trong phòng quay hôm nay Cũng muốn cho Út á, là có một cái gia đình để làm bạn về sau Thì đến đây á, thì cũng thấy à, Phương đây cũng rất là được và cũng mong muốn á, khi mà đã thành cặp đôi thì cái sự chia sẻ tại vì hai người cũng gãy đổ thì đến ngày hôm nay chủ yếu là cái sự chia sẻ không có thì mới gãy đổ thì mong đôi bên tạo cơ hội còn ở đây nói thật á, là út á, rất là hiền từ nói nóng tính tại vì những cái gì á, à, để trong lòng đến khi mà ức quá nói ra thì nóng tính còn nếu biết chia sẻ thì út trở thành cũng lý tưởng đó có nghĩa là người à, người chồng rất là ok biết gia đình chị nói vậy được rồi đó ok cảm ơn nha gia đình hai họ bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha dạ. mở rào hai bạn cũng ờ, lớn rồi cũng đủ để chúng ta chiêm nghiệm để ờ, có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình bắt đầu đi út em có một giỏ hoa tặng em dạ rồi em cảm ơn anh dạ em cũng có mấy quà tặng anh dạ em gửi anh một cuốn sách dạ ok dạ, rồi, ờ, cảm ơn em về mặt ngoại hình tôi thấy hai người hợp rồi đó à, bên một cô gái cũng xinh đẹp cao ráo ha rất là cao luôn bên đây chàng trai cũng rất cao không trần hai người gen hai người đó. này cũng hợp lý đó hợp lý rồi lần đầu tiên gặp mặt thì mình thấy sao thấy ngắm chút xíu anh ngắm đi ờ à, chung là lần đầu tiên thì à, anh gặp em thấy cao ráo giống như chú em nói tụi mình cũng lớn hết rồi có thể là cho nhau một cái cơ hội thì à, có thể là mình hẹn hò có một cái cuộc hẹn hò rồi để mà có thời gian tìm hiểu và thấu đáo với nhau đó anh thì đó cái gì anh đã bộc bạch tánh anh rất là đơn giản cần quan trọng cái yếu tố là cái sự chia sẻ đó. thì đúng giống như chị anh nói là giống như không được chia sẻ hồi xưa em cũng vậy cũng nóng tính rồi không chia sẻ thì xảy ra thì em cũng mong lập gia đình nữa thì em cũng mong có gì đó thì phải chia sẻ nói với nhau và lúc nóng tính thì kìm bớt lại với lại em có em, có một em bé nhỏ nữa nên thì em cũng mong người đến sau thì thương em thương luôn con có nghĩa là hai đứa cùng thương tất cả con anh và con em cùng thương dạ, nhau rồi. thì nó hòa quyện với nhau được cái điều đó là cái điều chia sẻ cao nhất thiêng liêng nhất những cái chuyện nhỏ nhặt thì cái chuyện mình nói chuyện với nhau chia sẻ nhau đó đúng đơn giản quan trọng là tiêu mình biết nó rồi hai bên à, thử hỏi nhau khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới à, hôn nhân được cái chuyện à, hướng tới thì nghĩa là mình có thể là tuổi thì cũng lớn rồi thì thời gian tìm hiểu 6 tháng thì nó là chín mùi ý anh như vậy thì theo em sao dạ thì 6 tháng tới năm là ok rồi thời gian anh chị tìm hiểu nhau dành cho nhau như thế nào một tuần gặp nhau bao nhiêu lần hay như thế nào mình chia sẻ với nhau luôn ạ à. tại vì em thấy anh cũng ở gần bên em em bên quận 11 á thì em làm thì bên bình tân á dạ thì em thấy bình thường thì chủ nhật em hay rảnh dạ à, anh thì buôn bán tự do thì nói chung là nó cũng dễ có khi anh rảnh nhiều khi bận thì bận chút xíu rồi khi cũng rảnh gần như chủ nhật thì ai cũng nghỉ dạ anh thấy rằng hai bạn rất là hợp về ờ, mặt ờ, gọi là bên ngoài lẫn những cái suy nghĩ bởi vì các bạn đã trải qua một lần đò rồi bây giờ út tiến đến nắm tay phương rồi út ờ, cảm nhận nãy giờ cuộc nói chuyện mình cảm giác người, người con gái này thế nào rồi mình suy nghĩ sao mình tính tương lai mình thế nào mà hai người nắm tay nắm hai tay luôn rồi vô luôn bắt đầu nói đi nói những cái gì suy nghĩ từ trái tim của mình với phương nói chung là anh thì ờ, nói với phương là thì nhà cửa thì em cũng rất khó thì cái chuyện là tương lai thì thương con em như thương con anh đấy nhưng mà nghĩa là bây giờ là anh nó là có nghĩa là sự đùm bọc đùm bọc con em về một nhà như vậy đúng không cái quan điểm như vậy thì ok dạ. thì cái đó thì anh rất là ok thôi rồi còn cái chuyện mà tương lai thì mình cùng nhau từ cái bàn tay mình vượt lên và chia sẻ nhau phấn đấu để xây dựng là là ok là được thôi à. em dạ. gái thương thấy sao chưa chưa tiếng nào hết theo hồi nãy anh nói á thì em cũng thấy anh cũng hiểu được cái suy nghĩ của em còn về Ừ, vấn đề tiến sâu hơn sau này thì chờ có thời gian tìm hiểu rồi bây giờ hát hồi để tặng nhau xong nào thôi giờ à, anh hát em à, một đoạn thôi để à, tặng cho em một bài anh còn nợ em của anh bằng đi nợ bên kia chứ không phải nợ tôi đâu anh còn nợ em chim về núi nhạn đơn mà mưa đêm đơn mà mưa đêm anh còn nợ em nụ hôn vội vàng nụ hôn vội vàng nắng trói qua em, anh còn ở em công viên ghế đá công viên ghế đá lá đổ chiều em và còn ở em dòng sơ bánh cô hô dòng sơ bánh cô hô con song em đem Hiểu quá ha Hiểu quá ha Sao thấy hát được không? Dạ anh hát hay Nhưng em thì không biết hát Bây giờ cảm nhận của em một chút xíu về út coi Em nghĩ chắc ảnh à, có thể đi tiếp quãng còn lại đường còn lại với em Hay quá Rồi, như đó được rồi Rồi, suy nghĩ cho kỹ các bạn nha Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm một 2 3 Hết thời gian Thấy các bạn đã hồi hẹn hò với nhau Bây giờ mình có thể nắm tay nhau được rồi Đó Rồi Mời bạn Nam Rồi, ngồi đi bạn Mời bạn nữ Rồi, hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha Bây giờ mình giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe ha Bạn trai, giới thiệu đi bạn à, con Xin chào chú Quyền Linh, cô Quát Tường Bạn cùng chơi và tất cả mọi người trong trường quay à, Mình tên là Dư Tùng Khương, 25 tuổi Mình đang là làm nhân viên IT tại thành phố Hồ Chí Minh Nguyên quán mình là Cà Mau Khương ở Cà Mau, làm IT ở quận mấy? dạ con làm ở tân phú tân phú 25 tuổi dạ rồi mời em gái giới thiệu à, chào chị cát tường chào anh quyền linh chào anh bên kia và chào mọi người đang ở trường quay à, em tên là lê thị thu minh năm nay em 27 tuổi em quê ở bình thuận à, hiện em đang làm nhân viên văn phòng ở gò vấp và em cũng đang ở gò vấp luôn ạ à. ừ. minh 27 tuổi dạ vậy là minh lớn hơn uh, nhất gái hai... lớn hai gì trai lớn một sao thấy sao không trai dạ ngay gu ngay gu con hả ngay gu của con á ngay gu hả dạ. ủa sao gu của con là sao à, trong cái form đăng ký là con có điền là con thích lớn con một hoặc hai tuổi à vậy đúng gu đúng không dạ. vậy tốt <laughs> trời ơi chú lo nó không đúng gu á rồi được rồi đó tụi dạ. chú chọn đúng gu hết trơn á dạ. ưu điểm ngoài điểm của minh là gì à, em có một ưu điểm là em rất là vui vẻ hòa đồng em yêu thích động vật và ừ. đặc biệt em rất là thích chó con nào lùng lùng mập mập em thích lắm thích mập mập mập lùng lùng hả dạ anh nên trai em cũng thích giống vậy anh trời, ơi ý em nói thích bạn trai giống chó hả sao nói chung là mập mập tròn tròn tí anh tự nhiên so sánh thích chó mập mập lùng lùng người thích người cũng mập mập lùng lùng giống giống vậy anh tưởng đâu giống đó bên Bữa đây kia, à... chiều cao cân nặng nhiêu thử coi có giống không dạ con cao mét bảy bảy nặng 79 ờ, kg bảy 77 bảy dạ nặng 79 dữ vậy ta trời ơi vậy là cũng mập mập lùng lùng mập mập tròn tròn rồi em gái bên kia mà nặng bao nhiêu ký dạ em cũng chuẩn lắm anh em mét 50 nặng 50 ký trời ơi 50 vậy là thua đây xa rồi dạ không sao ừ. càng cao càng tốt rồi còn bên kia thì, ờ, ưu điểm nhược điểm của em là gì ưu điểm con là dễ gần hòa đồng vui ừ. tính à nhưng mà khuyết điểm con là cũng hơi nóng tính vui tính mà nóng tính nữa dạ tướng con mà nóng lên quýnh ai quýnh lại trời có ờ, hút thuốc lá hút thuốc lá yeah. Dạ. nhưng mà con dự định là nếu có bạn gái thì sẽ bỏ bỏ yeah. Dạ. một bỏ ngày hút mấy gói không, không? ngày hút bẻm điếu à bảy tám điếu nó chịu nổi không tám mà thằng điếu nó dài bằng cái ống tre vậy đó hút thuốc lào luôn chứ thuốc thôi nha đừng ờ, hút thuốc hút thuốc ảnh hưởng sức khỏe ha yeah. Dạ. bạn gái chia sẻ chút xíu về tình trường của bạn đi À, dạ em thì em cũng trải qua hai mối tình rồi thì mối tình đầu tiên của em là đúng người nhưng mà không đúng thời điểm ừ. còn mối tình thứ hai thì là sai người nhưng đúng thời điểm ủa lần sau có nghĩa là lúc đó em mới ra trường á thì vẫn chưa có tính về chuyện tương lai lắm nên ừ. hai đứa không có đến được với nhau mối tình thứ hai thì trong khoảng thời gian quen biết thì em thấy bạn ấy lăng nhăng sai ừ. người dạ sai người nhưng thời điểm đó cũng đã chuẩn bị đủ để có thể đợt này là trúng người trúng thời điểm là hốt luôn đúng không dạ đúng rồi bao lâu thì cưới được dạ nếu mà cảm thấy hai bên hợp với nhau thì cuối năm cũng được cuối năm nay được luôn <laughs> dạ cuối năm còn có mấy tháng nữa dạ 4 tháng là đủ tìm hiểu 3 tháng còn tháng chuẩn bị rồi đó coi nhanh lẹ dữ vậy bên Rất kia bản lĩnh chịu không theo kịp bên dạ. đây không cưng dạ chịu đúng gu không dạ đúng gu luôn đúng gu luôn 3 tháng tìm hiểu tháng chuẩn bị kịp không một hai tháng cũng được rồi đó coi thích là cưới rồi chàng trai trải qua mấy mối tình rồi em dạ là trải qua hai mối tình chính thức thôi à, một mối tình là quen một người là hơn 2 năm sao bỏ là tại vì bạn nó đi làm thêm buổi tối như là có người khác à, à có người khác chứ ta dạ. làm thêm buổi tối ta tốt chứ có gì đâu không có không. người khác ta bỏ mình dạ còn mối tình à, thứ hai là cái bạn nó quê ở ngoài à, quảng bình á ừ, sao con quen xa từ cà mau tới quảng bình nữa tại bạn nó cũng à, học tập à, ở trong này á à, rồi Giờ sao chia tay là bạn ấy nói là về quê để đi đức ừ. có người thân ở bên bảo lãnh của bển làm gì đấy rồi có người khác luôn dạ Trời, sao con, thê thảm quá vậy? vậy ta quen ai cái người đó có người khác vậy rồi. này dứt khoát là ừ, phải bám lấy nha, không để có người khác nha. Dạ, Cho nên dạ. chuyến này được là cứ gấp luôn, cứ lẹ luôn, để em thôi người ta hớt tay trên của mình nữa đó. Dạ đó. Rồi bây giờ em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào? Tiêu chuẩn của em là bạn trai có thể cao mét bảy nhưng mà nãy nghe bạn nói mét bảy bảy là đủ rồi. Ngon, bảy bảy. Ngon. Bạn trai phải trung thủy, không có lăng nhăng. Rồi. À, cũng đừng có tính toán kỳ bo quá. Không, tính anh cũng không khoáng lắm không. Mẫu người lý tưởng uh, mập tướng tá cao thấp mập ốm. Dạ thì mét bảy mà nặng 70 kg là thấy tròn tròn là được, còn bạn mà 79 là nó vượt hai kg rồi. Giảm thêm hai kg là đẹp đâu có nãy mới nói bảy với bảy chín là nó, dao động trong cái khoảng đó không đó ờ nó nó nó thích mập nhưng mà số đẹp chị trời ơi còn số đẹp nữa hả bây giờ còn gì nữa không diễn dinh một chút rồi. tướng tá sao có tập gym tập gì không thích không dạ không cần ạ không cần đúng không dạ thích bàn trai mấy muối một muối à một muối à một muối à ngay luôn này ngay một muối luôn đúng rồi một muối luôn điều gì không thích nhất ở người bạn trai thì em không thích nhất là tính lăng nhăng đó chị có lăng nhăng không con dạ không thứ dạ. lúc ngủ thì lăng lúc nói thì nhăn bạn trai giờ à, cao to đẹp trai rồi xung quanh phụ nữ nhiều có ghen không dạ không ừ, đó là chủ yếu là do bạn thôi bạn muốn thì mình đâu có cản được đâu nên em thích tự nguyện thôi chính xác ta à. là dạ. muốn rồi không có cản được thành dạ. quan trọng là lòng tin thôi con trai muốn à, tìm bạn gái thì sao về ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn là được dễ nhìn dạ còn à, cao thấp 50 á, mét 50 đó Mét 50 được Được không? Nặng uh, 50 50 kg luôn á Dạ số, không sao số đẹp đó Vậy là cũng thấy là cũng dễ nhìn rồi Dễ nhìn ha Dạ Để chú qua chú coi coi uh, bạn gái tương lai thế nào Dạ chào oh, anh Dễ thương Dạ cảm ơn à, anh Lấy chồng ở Cà Mau xa lắm Xa bữa nay có xe đưa rước luôn Bình thường lắm anh Vậy làm dâu Cà Mau được không? Ở đó có thể lập nghiệp được thì em cũng có thể về được ừ, Ủa nghề em là gì? À em đang là trợ lý kinh doanh kinh doanh tức là biết kinh doanh đúng không dạ em có mơ ước sau này mình kinh doanh gì không dạ có có mơ ước em nhiều lắm em thì đang làm trong cái ngành là cho thuê thiết bị xây dựng thì em cũng đang muốn làm thương mại ngành đấy à tốt anh thấy uh, cô gái bên đây rất là dễ thương đó Dạ. Bạn trai thích cái người à, không thích người con gái có những cái điểm gì? Dạ con không thích mẫu bạn gái mà lăng nhăng hoặc là tính toán hoặc là hỗn hào này kia. Trời ơi gái đâu mà tính gái toán mà lăng nhăng hỗn hào mệt lắm phụ nữ ít có lăng nhăng ít có hỗn hào lắm dạ lăng nhăng chỉ thuộc gì đàn ông hơi nhiều còn gì nữa không dạ không con ờ, dễ lắm tiêu chuẩn dễ con lắm dễ hả lắm. Dạ. đơn dạ. giản quá vậy con hồi nãy ờ, bạn gái đã kể ờ, tật xấu của mình cho bạn trai nghe chưa dạ chưa mình có những tật xấu gì Dạ em thì cũng ít ít tật xấu lắm, chỉ có hay quên là chính thôi Hay quên? Dạ, những chuyện nào không quan trọng em hay quên lắm à. Dạ, còn cái nào mà quan trọng thì em nói hết rồi Vậy cũng đâu có sao Tao thì coi bên đây coi Chà cũng bự dữ hen mới 25 tuổi hả con dạ sao lấy vợ được con sớm quá 25 tuổi con nghĩ là cũng kết hôn cũng là được rồi. rồi chuẩn bị gì chưa mà đòi kết hôn? Thì chuẩn bị con chuẩn bị được cái nghề nghiệp với kiến thức rồi chứ vật chất nhiều quá thì cũng, cũng Nhưng mà ba giờ mẹ một phần. Đụng cái lấy vợ về liền rồi rồi, rồi, rồi sinh sống ở đâu? Con là phụ thuộc vào bạn nữ nữa, hoặc là về quê bạn nữ sống. Hả? Còn ở rể cũng được nữa, hoặc là bạn nữ về nhà cha mẹ sống tại nhà con có hai anh em à. Muốn lập nghiệp ở Sài Gòn này cũng cũng được luôn ừ có nghĩa là dễ lắm phải không dạ, tùy không bạn gái lắm. quyết định dạ tại vì ờ, con cũng có một người em gái nữa con à. suy nghĩ là nếu mà con nuôi ờ, cha mẹ vợ tốt thì ờ, nghe em rể con sẽ nuôi cha mẹ không tốt hay vậy hả dạ. nghĩ vậy luôn á hả dạ. cưới luôn cưới luôn con nói thiệt không vậy dạ con nói thiệt không vậy con nói thiệt mà chắc cú phải không đẹp trai không nha đẹp trai lắm á Hốt Này, liền à, trai đi với ai? Hốt liền nha Dạ, dạ. con đi với gì con? Dì thấy uh, cháu vô tương lai bệnh sao? Nói chung về ngoại hình thì rất là ok à, Còn về tìm hiểu thì cũng phải cần có thời gian à theo gì thì cháu gì lấy ờ, cô gái bên kia về thì có đủ sức lo cho cô gái và khi mà sinh con đại cái có đủ kinh tế để lo cho cô vợ con không em nghĩ thì à, cháu em nó có thể có đủ khả năng đó. Ừ. À, nãy giờ giống như qua tìm hiểu thì à, hai cháu cũng à, cứ nghe theo trái tim của mình đang mách bảo. Rồi, cảm ơn gì? Em gái thì với ai vậy? Dạ, em bữa nay em đi với gia đình, với bạn và chị đồng nghiệp ạ. Ba em. Ba em hả? À, có ba. Dạ, con chào chú. À, xin chào à, chương trình, chào MC Quỳnh Linh, và chào à, MC Cát Tường. Dạ. Và chào tất cả khán giả trường quay. Chào à, cháu trai, con của, của chú thì tính của nó thì nãy cũng à, đã nói rồi tính tình cũng vui vẻ hoạt bát nhưng mà điều có cái cũng hơi nóng nóng một chút chương trình đã giúp cho hai cháu gặp nhau thì nếu hai cháu thấy được hợp tình hợp ý thì hai cháu cũng tìm hiểu thêm chút nữa để bước thêm một bước tiếp dạ. theo rồi bây giờ à, mình mở rào mình xem mặt rồi mình nói chuyện coi hiểu không mở rào em cũng có quà cho anh à, em có một cuốn sách này là mang tên là đón nhận thay đổi mình tiếp thu những cái gì mà thay đổi thì mình sẽ phát triển mình hơn anh sẽ đọc cảm ơn em rồi hai bạn cảm nhận về nhau nói chuyện đi anh cảm thấy em như thế nào anh à, tuy nóng tính nhưng chắc mình cũng hiền đúng không dạ em hiền với công ty á ờ. dạ vậy là cô biết công ty thì sao anh có thích nuôi chó không có nhà lúc nào cũng à, dưới quê lúc nào thích chó, chó. Mèo ừ. dạ, nên con được nếu mà được nuôi thì, thì em cũng rất là thích nuôi một con chó được chứ có khó chịu không hay gì chịu anh thích chó với mèo là anh thích lắm dạ buổi tối em có thường hay đi chơi không dạ thì hiện tại em cũng đang một mình á nên em cũng ít đi lắm em ở nhà không à à, nên em cũng lên đây để tìm người dẫn em đi giờ dạ, anh dẫn em em đi không à dạ đi nãy cổ đòi kết hôn sớm đó bàn với ảnh thì anh chịu không mạnh dạng lên em tại trai sao mà em lại muốn kết hôn sớm một mình buồn anh thì em muốn có một người bên cạnh à, buồn vui mình chia sẻ với nhau về tương lai xa hơn nữa thì mình sẽ có những đứa con rồi, nói chung một gia đình vui khi nào thì anh kết hôn được anh thì tính là cuối năm nay hoặc đầu năm sau à vậy hả à. kế hoạch cũng giống em em có thường hay chửi người khác không không à. dùng từ chửi em... <laughs> làm gì tới chửi vậy em chỉ hơi lớn tiếng thôi đúng rồi dạ hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào trong lần đầu tiên gặp mặt em thấy bạn cũng phù hợp với tiêu chuẩn của em à, còn tính cách thì còn phải tiếp xúc thì em mới biết được à. bạn trai cảm thấy như thế nào dạ em thấy bạn nữ khá ok nói chuyện với bạn đi anh cảm nhận em như thế nào hôm nay lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy anh thấy như thế nào em cảm thấy em rất là hiền đó có nét hiền dạ thương. em hiền lắm Đúng gu không? Mắt đẹp Thôi dạ cảm ơn anh Tại vì hồi giờ người ta chỉ khen em có nụ cười đẹp chứ chưa ai khen mắt đẹp Có thích không? Dạ cũng thích Thích dạ. Bây giờ em tiến lên em Em có thích được không? Em, em có thích được không? Hả? Dạ Nhìn anh em có thích được không? Bây giờ em ừ. tiến lên em tới em nắm tay cô gái ấy Em tỏ tình với cổ hoặc là em hát tặng cổ một bài Chứ hỏi người ta em thích anh không? Gái mới gặp lần đầu em thích anh không? Sao người ta trả lời? Ờ con đang bị đau họng con đọc một bài thơ được không thì cũng làm gì làm thì đứng Ai lên nắm tay cổ đi là mạnh dạng lên bài thơ này là trong trên lúc nãy con đi xe qua con, con viết mới làm hả xúc dạ. cảnh thành thơ thơ tự làm luôn hả dạ rồi đọc đi à. có duyên mới gặp một lần không duyên chẳng gặp lần nào người ơi thiền anh hạnh phúc xa khơi em kêu một tiếng anh bơi vô liền mong trời kết chỉ xe duyên chầu cao anh tới năm sau đón nàng năm sau luôn hả hài có lúc uh, lúc mà con làm thơ đó con có tưởng tượng ra cô này không có tưởng tượng ra thế nào con cũng có tưởng phần tại con thích ừ, cái mẫu bạn gái hơi thấp một tí là tưởng lúc mà làm thơ này là tưởng tượng mẫu nó vậy đó hả dạ không nghe bài thơ nhưng mà đúng với của con cái gu của con đúng gu con thì đúng dạ. thì mới đem trầu cao tới chứ đúng không dạ đúng rồi rồi bây giờ á là con nói một lời gì mà tận đáy lòng của mình mình suy nghĩ gì cô ấy mình muốn cái gì một câu nữa thôi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút à, anh với em gặp cũng là một cái duyên thì còn cái nợ hay không thì chưa biết nhưng mà trước mắt thì hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu em đang nghĩ gì về cô gái ấy em nghĩ chắc là trong cô gái ấy có nhiều cảm xúc sao không biết sao anh ta nhiều cảm xúc con phải biết gì không con... nhưng mà con thích những người mà sống nhận nội tâm cái cảm ừ. xúc nhiều á con thích những người vậy à, à chung là thích thích dạ. <laughs> thôi thích được rồi dạ. cảm xúc là thích đặt tay vào nút bấm nè hai bạn coi vậy chứ uh, to to con vậy chứ cũng hiền chân này thành. được đó em có thích anh không suy nghĩ thật kỹ nhá và đưa ra quyết định của mình bấm nút là hẹn hò để tiến đến hôn nhân phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình một hai ba hết thời gian rồi chúc mừng đây. nắm tay bạn gái đi nào bắt đầu từ ngày hôm nay chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau nói một tiếng gì với lại bác đi dạ, xin phép bác cho con và em được ờ, hẹn em hò tên gì <laughs> My dạ, cho con và My được ừ, Minh. xin Minh Thu Minh dạ. cho con và Minh ờ, được xin phép hẹn hò với nhau dạ, cảm ơn xin nữa cho con ờ, xin phép được hôn ờ, em minh ờ. thà hôn trước mặt còn hơn Đó. hôn lén lút bác đồng ý rồi đó mời bạn nữ rồi mời em rồi mời bạn nam rồi ngồi đi bạn rồi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 làm dữ lắm mà hung há luôn đó.